huy ra áp thôi đi cắt cái này cắt này thì hết ba cái áp rồi đi cắt này hết ba cái áp rồi luôn hai ly úp úp úp chịu cân thất trên đỉnh a à. thất là mình đã thất, biết là mất thất thất là thất <laughs> thất là mất rồi. À. <laughs> thất là không cất trong nhà rồi đúng không cố đi ờ, điểm to thế thất là không cất trong nhà rồi cắt mẹ nhỉ mẹ giờ đến cắt cũng xoay nó nhiều cắt đồ xoay không biết là đánh như đéo gì được ô à. hai trăm hai trăm mà hai trăm bắt bằng còn cho 500 trăm vẫn còn ờ, bốn trăm lên 400 bắt bằng còn cho trong triệu Đấy, gớm nhỉ không kêu úp hả? Ủa Cho ai vào đây 1 triệu rồi Đéo nhỉ 1 triệu này Còn 500 nữa này Hút nốt đi Hút nốt đi à? Ừ. Còn 500 đi ừ. Còn lại cho 1 triệu khác Thưa 1 triệu Chơi đỉnh nha triệu rồi đi mẹ còn triệu nữa cái đi mẹ ăn thế mà báo không dám chơi ô khỉ đoàn tao à còn một triệu nữa còn hẳn hai triệu cho mày chết luôn này giật chạy đi còn hai triệu nữa rồi còn hai triệu có hai triệu thôi chứ đâu ra mà bị hẹ ừ, khổ đi mẹ còn lại hai triệu nữa mẹ ăn tiền thì nhiều một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm còn lại cho triệu không xem đừng xem mà còn cho triệu Được. một triệu này còn nốt cho hai triệu nữa nào nốt là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bắt bằng còn cho một triệu nữa một hai ba 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 con cho 2 triệu khác cân bật bài à, ba quy lại mất tiền à? tìm thế ôi địt mẹ nó đùa tiền nó vã vả thằng này nó địt mẹ đánh bọn nhiều tiền sướng gì nhỉ ba ba năm nguồn quá triệu triệu ui mẹ lại quên rồi đùa anh chán ở độ này nói à, tiền kiểu đâu hoang mang đó thì xếp hết tiền béo mình phải tháo mình thì cứ vất vào đây tiện thì lẫn thì chưa tả sao ui giời ôi nhiều nhanh mình bức xúc lắm ấy hai liêng triệu ừ. này chưa đéo thì hai liêng nhỉ hai hai sát à hai sát quên hai liêng mắt lắm anh ấy sợ nhận nhìn cái hóa nó mắt hóa hết mắt đánh hóa hết mắt chưa chưa bài anh chịu anh chịu nhận anh anh vui vui tí đi cái hai đi đeo mẹ nó đi mẹ đang được chưa ba triệu kìa hai còn ba kìa 500 mất bằng ừ, để tiếp số điểm bắt bằng à thế năm số điểm cơ triệu đấy ở <laughs> năm điểm năm mất bằng còn năm khác à, xin còn năm khác rồi đấy triệu ba triệu còn năm cái bằng bao nhiêu đây cái nào đây không nhiêu năm triệu bằng à đi tiếp một triệu vẫn đi tiếp một triệu hai à, ngoài này không đánh thì là đánh ngoài này nữa triệu rất rồi nhỉ ừ. bắt bằng còn lại cho một triệu nữa bằng 2 triệu rồi đúng không 2 triệu ô rồi triệu tiếp tục là hai đi hai tiếp bắt bắt bằng hàng nhé còn lại cho một triệu khác một triệu rưỡi nữa hai triệu hai triệu còn hai hai khác bốn triệu là kia bốn triệu đã gọi này ăn chơi không sợ mưa rơi gì chưa cân thôi nhá Bằng mấy triệu rồi? 2 triệu 2 triệu đô gì? 2 triệu này 1 hai cái nữa này hai nữa à? này hai nữa này một hai ba bốn năm hai triệu này một hai ba bốn năm còn trong một chậu khác tôi ba triệu tôi lại theo thôi em ông này một triệu à một triệu cần cái mày à vô bảy trăm chín mà đánh như vũ bão như ba ba người ta đây này Ôi giời ơi, <laughs> ông này còn rát chết rồi, ông 789 thì mẹ vô Ông này mà máu này tin hơn ông bia đánh nữa to, ông to anh nữa bia Mẹ chắc mình thế là chết sợ à, đã triệu nha Mẹ lại triệu cô lại sao à? Thì rõ ràng Tôi tưởng là ăn rồi chín đánh được ừ. đấy bảy tám chín chín rồi ơi bảy tám chín chín rồi đánh như vỗ bão khiếp thừa hai triệu thừa hai triệu nữa đã màn tiền đủ chưa rồi địt mẹ báo nó chờ tí nữa gươm làm sao cái nhà chết người gì cắt không các đồ địt mẹ này nhằm đánh anh nè trước đến giờ này toàn bịt như thế toàn hai trăm ủa theo mẹ được quan tòa thì giờ để phân kích thế này có hai hai bắt bằng thấy chưa chưa theo chưa hai chưa thừa hai phải hai trăm nữa bằng sáu giờ sáu chết chín chín ăn địt còn mẹ à, tám chày ô khả à mới chẳng rộng cái cái đấy cái đấy tiền tôi à ngáo không cắt đâu đánh thôi thì đi hai bắt bằng đúng rồi mấy bảy sáu ui ui bảy số này đùa chứ đỏ nhỉ tiền cứ phải người lương thiện này chứ Được, cắt, à, cắt, cắt, cắt. quên mẹ mất cắt cái này nó lên đúng bài đúng bài đấy ạ bố ông nằm đặt bài thôi cái gì đây đi mẹ đúng Ai bài đấy ba điểm đánh nhau theo hai nít nhanh thật đấy ốp ốp ốp ốp tám chảy năm địch ông bài là năm bảy bốn thành ba này ô không cắt cái quần chín nó về ôi điền năm chín nó tôi cắt mấy cây nhưng mà cắt ba cây rồi cái nữa bạn vòng về về tôi đưa thì cắt thẳng cắt đúng rồi cắt giờ đỏ ai <laughs> thôi cắt đéo cắt ngay từ đầu đi đánh ông cho tôi mọi người chán nhau đánh tôi ông gọi cái gì để đẹp không đấy đừng cắt nữa đã bảo đừng cắt nữa cái này cân còn Mấy? mình bốn đi con mẹ vô bài sâu Ô, kinh đừng cắt nữa đánh đi. mẹ thử không cắt chứ nó có bỏ không ui giời ui giời đi con mẹ vô bài à sáu này cắt không không cắt đoạn anh chán chưa chán sáu này thường tí nước sơn mình chả đấy nó khác hẳn đi về một <laughs> ngay thế đấy không cắt đấy nhau và lương chịu bảy điểm bảy điểm bảy ăn cũng đi mẹ nó không cắt cái biết ngay đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi ra ra nhanh nhanh nhanh cắt nhanh nhanh nhanh có nhau cắt không không không buổi chết không cần chết này nếu mà như ông cắt không cần chết này okay. đi, đi 2 lít không cắt là chết chịu dạ yeah. chịu hết à ừ. có cái ăn lớn ăn đẩy có cái ăn đẩy sao bốn bốn ba tiền tám gì không chia luôn ga ga ga ga ga nhé ga nhé nhanh nhanh hợp tác có về hơn cái triệu nhỉ triệu rưỡi cả à dạ hai trăm úp úp à điển đấy giờ vừa chưa à xếp xếp à xếp cho họ thì họ sẽ lấy hai trăm à cái ừ. buổi quá tôi tôi bỏ tôi ăn ngoài bốn triệu bốn năm tịt tịt <laughs> tịt còn mẹ à nhanh nhanh nhanh nhanh đang đỏ giữa mấy ván thua suốt lễ à? cắt luôn địt mẹ thằng này phải cắt Đâu. chia mô dưới cắt không dính dần ăn bỏ rồi Trời. hai trăm hai trăm bắt bằng còn hai khác hai còn hai đời tôi mấy nhỉ nó bốn mặt bằng còn hai khác đi còn 500 Ủa, bắt bán